Xin chào các em, là chị đây. Ngày hôm nay, học văn chị Hiên sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều nhé. Sau khi đi qua tuần 7 với chủ đề Thầy cô của em, thì ngày hôm nay chị em chúng mình sẽ đến với tuần 8 Em yêu thầy cô và bài đọc đầu tiên trong tuần này mang tên Bức tranh bàn tay. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Nếu rồi thì chúng mình cùng nhau bắt đầu nhé. Đối với bài tập đọc này, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thông qua 4 phần. Phần 1 là đọc, phần 2 đọc hiểu, phần 3 luyện tập và cuối cùng là phần 4 củng cố và dặn dò. Trước tiên, hãy cùng chị đến với phần 1 là phần đọc nha. Các em ơi, Thầy cô là người luôn yêu thương và tận tâm chỉ dạy chúng mình những điều hay lẽ phải. Mỗi bạn cũng sẽ có những cách thể hiện tình cảm với thầy cô của riêng mình. Bạn Hải trong bài Bức tranh bàn tay đã có cách thể hiện tình cảm với cô giáo của mình vô cùng dễ thương. Chúng mình hãy cùng nhau đọc bài để xem Hải đã làm như thế nào nhé. Trước khi đọc bài, các em chú ý hãy đọc thật to rõ ràng, giọng đọc thì diễn cảm, nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm của cô trò. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều và đọc cùng chị nhé. Bức tranh bàn tay Giờ học vẽ, cô giáo yêu cầu mỗi học sinh vẽ một vật em thích hoặc một người em yêu quý. Nhận tranh của học sinh, cô giáo rất vui có em vẽ mẹ dắt con đi chơi, có em vẽ bố với một trái tim, có em vẽ cô giáo với một bó hoa. Đến bức tranh của Hải, cô giáo rất ngạc nhiên, thấy bức tranh chỉ có hình một bàn tay, được vẽ rất đơn giản, vụng về. Vì sao em vẽ bàn tay? Bàn tay đó của ai? Cô giáo đến bên Hải và hỏi nhỏ cậu bé. Đó là bàn tay của cô đấy ạ. À. Cậu bé thì thầm cô giáo nhớ lại. Trong giờ giải lao, đôi lúc cô nắm tay Hải. Cô cũng làm thế với những học trò khác. Nhưng với Hải, một cậu bé trầm lặng, ít nói, điều này rất có ý nghĩa. Cô giáo cảm thấy mình vừa nhận được một món quà rất quý. Theo sách Hạt giống tâm hồn. Sau khi nghe chị đọc xong, các bạn thấy bài đọc này có hay không nhỉ? Vậy hãy trả lời cho chị biết trong câu chuyện trên, có những từ ngữ nào là từ khó không nhỉ? Các em hãy đọc lại những từ đó cùng chị được không? Ngạc nhiên Ngạc nhiên Vụng về Vụng về Trầm lặng Trầm lặng Đúng rồi, các bạn giỏi quá! Và trong bài trên còn có một số từ ngữ mà chị em mình cần giải nghĩa. Đầu tiên là từ trầm lặng. Trầm lặng ở đây có nghĩa là lặng lẽ, ít hoạt động, ít cười đùa. Thứ hai là từ ngạc nhiên. Ngạc nhiên nghĩa là lấy làm lạ, cảm thấy hoàn toàn bất ngờ đối với mình đó. Để tìm hiểu kỹ hơn về bài đọc này, thì chị sẽ giúp các bạn trả lời hết những câu hỏi ở phần đọc hiểu nhé. Đầu tiên, chúng mình cùng đến với câu hỏi 1. Cô giáo yêu cầu học sinh vẽ gì? Câu trả lời đã được thể hiện ngay trong đoạn đầu của bài đọc. Cô giáo yêu cầu học sinh vẽ một vật mà em thích hoặc một người em yêu quý. Câu hỏi 2. Vì sao bức tranh của Hải làm cô giáo ngạc nhiên? Đúng rồi, bức tranh của Hải làm cô giáo ngạc nhiên là bởi vì bức tranh ấy chỉ có hình một bàn tay được vẽ rất đơn giản và vụng về. Câu hỏi thứ ba, Hải giải thích thế nào? Các em hãy nhớ lại xem, khi cô giáo hỏi vì sao em vẽ bàn tay, bàn tay đó của ai? Hải đã nhanh chóng trả lời như thế nào nhỉ? Đúng rồi, Hải đã giải thích rằng đó là bàn tay của cô đấy ạ. À. Tiếp theo là câu hỏi 4. Món quà quý mà cô giáo nhận được từ bức tranh là gì? Thông qua bài đọc trên, chúng mình có thể thấy được món quà quý mà cô giáo nhận được từ bức tranh chính là sự yêu mến, quý trọng của học sinh dành cho mình. Tiếp theo, chị em chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập nha. Câu 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Ý A. Hải là cậu bé vẽ bức tranh bàn tay. B. Hải vẽ bức tranh bàn tay. C. Đó là bàn tay yêu thương của cô giáo. Đối với dạng bài này, các bạn hãy thực hiện theo 4 bước sau đây. Bước 1. Các em hãy đọc kỹ cả câu. Bước 2 đọc kỹ bộ phận in đậm và xác định nội dung bộ phận in đậm nói về điều gì. Sang đến bước thứ ba, chúng mình sẽ tìm từ để hỏi, ví dụ như ai, cái gì, con gì, tương ứng với nội dung của bộ phận in đậm. Cuối cùng là bước 4, hoàn thiện câu hỏi với đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Đối với câu A, ta có bộ phận in đậm là là cậu bé vẽ bức tranh bàn tay. Bộ phận này trả lời cho câu hỏi là ai, nên chúng mình sẽ đặt câu hỏi là Hải là ai? Tương tự như vậy, đối với câu B, câu hỏi sẽ là Hải làm gì? Và câu hỏi của câu C là Đó là gì? Chúng mình cùng chuyển sang bài tập thứ hai. Mỗi câu sau có tác dụng gì? Hãy ghép đúng. Ở bài này sẽ gồm có hai cột một cột nêu lên câu nói và một cột nêu tác dụng của nó. Cột đầu tiên có các câu A. Mỗi em hãy vẽ một bức tranh B. Vì sao em vẽ bàn tay Và C. Cô giáo rất vui Ở cột tác dụng, chúng mình có các ý một Dùng để hỏi 2. Dùng để kể Và 3. Dùng để nêu yêu cầu và đề nghị các em hãy đọc kỹ các câu ở mỗi cột và xem câu đó nhằm mục đích gì nha. Đầu tiên, câu A, mỗi em hãy vẽ một bức tranh. Câu này kết thúc bằng dấu chấm than. Nó dùng để nêu yêu cầu và đề nghị. Do đó, chị sẽ nối vị ý thứ ba là dùng để nêu yêu cầu, đề nghị. Câu B, vì sao em vẽ bàn tay? Đây là một câu hỏi đúng không nhỉ? Do vậy, chúng mình sẽ nối với ý một là dùng để hỏi. Và còn lại câu cuối cùng, cô giáo rất vui. Câu văn này chỉ đơn giản dùng để nêu lên cảm xúc vui vẻ của cô giáo. Do đó, chúng mình sẽ nối với ý hai. Ý hai chính là dùng để kể. Cuối cùng, chúng mình sẽ đến với phần củng cố và dặn dò nha.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 Và đến đây thì bài học của chúng mình cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.